khu nhà ở Đức Hồng 2 à, tại à, Tránh Phú Hòa Bình Dương nha cả nhà khu nhà ở Đức Hồng 2 à, à, hiện tại thì mình thấy nhà xây dựng cũng khá là đông à, rất là đông nha cả nhà rất là nhiều chiếm tầm khoảng là 80 đến là 85 về mật độ xây dựng còn chỉ còn lại một số lô đất gọi là ít nữa thôi thì à, mới là Ờ, chưa xây nhưng mà sau này cũng sẽ xây hết như cái nhà như Thái đây thì ờ, nhà cửa cũng đã được xây dựng rất là nhiều và trong này thì cũng có ờ, đến tới hai công viên một công viên nhỏ nhỏ và một công viên nhỏ ở bên ngoài và như cái nhà Thái đây thì ở đây thì quy cách xây dựng thì xây nhà trệt và một trệt một lầu trục đường nào xây nhà một trệt một lầu thì sẽ là xây một trệt một lầu trục đường nào xây nhà Ờ, lào ở trạch thì sẽ như sẽ nhà trạch thì phía trước của chúng ta là là đường D2 này như đường D6 thì bây giờ chúng ta đang đi trên trục đường D6 trục đường D2 thì sẽ di chuyển thẳng vào bên trong vào bên trong cũng như là trục đường chính của khu nhà ở trước hôm hai đây mình chỉ vẹo lên ha vẹo lên một chút cái nhà thấy đây cái nhà thấy này à, D2 này là trục đường chính đi ra bên ngoài nha giáp với cái đường mà đi ra à, hướng hướng ra bên à, Vĩnh Tân hay là quốc, à, quốc lộ 14 đường DT 741 ạ. Chúng ta sẽ đi vào trục đường đôi bảy chúng ta sẽ vào trục đường đôi bảy đây thì chúng ta sẽ uh, ngắm thêm tức là ở vậy ở đây đôi bảy thì nó sẽ xây như thế nào như mình thấy thì trục đường đôi bảy này thì xây nhà một trệt một lầu này cả nhà một trệt một lầu bên tay trái bên tay phải thì xây nhà trệt à, ở phía trước này của chúng ta là có một cái bụi đất trống này rồi à, theo mình được biết thì à, ở phía sau này của mình thì người ta sẽ làm à, giai đoạn 2 của khu nhà ở Đức Home 2 này giai đoạn 2 này cũng đã được à, sang bằng mặt mà mặt bằng cũng như là sang bằng à, à, gọi là giải phóng mặt bằng rồi và giờ, giờ chuẩn bị đưa vào à, thi công cũng như là làm dự án thôi à, trục đường này là trục đường đôi ba nhưng mà nhà cũng rất là đẹp theo cách nhà xoay như thế này lô góc này như lô cái căn này lô góc này khá là đẹp đúng không ạ căn này khá là đẹp trong này thì giá dao động tầm khoảng là 780 triệu cho đến là 890 triệu tùy theo lô nữa nha cả nhà tùy theo vị trí nữa tùy theo lô tùy vị trí tùy trục đường à, như chúng ta đang đi trên trục đường đôi ba chúng ta sẽ tới đây là trục đường à, trục đường N4 này đây là trục đường N4 và chúng ta sẽ vẽ vào trục đường N4 này ha chúng ta sẽ vẽ ra trục đường N4 và chúng ta là tiếp tục à, di chuyển gập phá đi trục đường N2 đi ha để mà cả nhà nhìn thấy rõ hơn à, mình có làm một cái video trước à, cũng trong ngày hôm nay luôn mình quay một cái video trước đó mà mình có review uh, một số lô đất thì ở đây thì như cái nhà thấy này đây như lô, lô, lô gốc này lô thường thì diện tích nó cũng như nhau còn còn, tương đương với nhau thôi và với cách xây dựng thì cả nhà thấy ở phía trước là với hè đây là 3 mét này sân chúng ta chiều chiều vào 2 mét là đây trục đường thứ hai nha còn những trục đường khác thì mình thấy chiều vào 1 mét đây xây dựng một trệt một lầu và chiều sân là 2 mét với hè trước là 3 mét lòng đường này là 7 mét 8 13 mét thôi cả nhà rồi mình à, xuống trục đường N2 ha mình xuống trục đường N2 xem quy cách quy hoạch như thế nào ở đây thì nó gần tương đương với nhau gần giống nhau cho nên nó là ờ, mình sẽ như khách hàng nào đang à, có nhu cầu mua đất đó, mua đất mà mua nhà tại khu vực này thì à, có thể liên hệ mình nha số điện thoại là 0972 332 894 mình vào ờ, cái trục đường à, N2 xem như thế nào N2 với D2 đây đây mình đi ra đường N2 này thì mình sẽ vào xuống một cái trục đường à, trục đường đa ba mình vẹo xuống cái này xem thử là ở đây sẽ à, có quỹ đất như thế nào ạ rồi ở phía xa như kia nè cả nhà ở phía sau bên kia bên kia vách tường á thì đó là ờ, bên giai đoạn 2 giai đoạn 2 của dự án Đức 2 này nhé và đang được làm cũng đang được đang được thi công xây dựng như vậy thì à, cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like đăng ký kênh và chia sẻ cho mình và mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0972 332 894 và mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ